phương giới cung dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thành văn chung cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xưng tính tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh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 sạch nghiệp ba kỳ thiên nhân sư Phật Thế Tôn Nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh à, lễ à, trí à, tâm đình lễ ơi Phật thiện danh xưng cát tường chi tâm Fatma ഒന്ന് ചെയ്യും dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kính tôn trọng dù những bông thơm dầu thơm càng thứ hương đôn tràng hoa anh là phơn lòng cùng âm nhạc hát múa mà cung dường hoặc dung hàn ngũ sắc làm đấy đừng kinh này rồi quét dọn một nơi sạch sẽ thiết lập một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyền thường và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi trời khác đều đến đó mà cúng dường và thù hộ bạch đức thế tôn nếu kinh này lưu và nghe đường danh hiệu của Đức tâm từ bi hỷ xả làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhạc ca hát ngợi khen và nhầm phía hiếu đi nhiễu quanh tượng phật lại phải nghĩ nhớ công đức bổn nguyện và đóng tống kinh này suy nghiệm nghĩa lý và diễn nói khai thì cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc gì cũng đều được toại ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị cầu sinh con trai con gái thì sinh được con trai con gái lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điều chiêm báo giữ còn khi thức thấy những ác tướng như chim đến đậu nơi vườn nhà hoàng chỗ ở hiện ra chấm điều quái gì mà người ấy dùng những của bao cúng dường đức phật dược sứ lưu ly quang như lai thì những ác mộng ác tướng và những điểm sâu ấy thầy đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đao thuốc đông và cam cầm thu giữ gây sự sợ hãi như voi sư tử cọp sói gấu rắn đồng bò cạm đến xin lặng cuối mà hết lòng nhớ niệm và cung kính cung dường đức phật dược sư lưu ly qua như lai thì đường thoát khỏi những sự sợ hãi ấy hoặc nếu bị nương khác xâm lăng nhiều hài trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính đức phật dược sư thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy lại nữa mạng thù thất lợi nếu có thiền tiên nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ những vị trời nào chỉ một lòng nương theo Phật pháp tăng thọ trì cấm giới hoặc năm giới mười giới bồ tát mười giới chồng bốn tám giới khinh thì kheo hai trăm năm mươi giới thì kheo đi ba trăm bốn mươi tám giới đều có ai hủy phạm những giới pháp đã thọ đọa vào ác thú nếu chuyên niệm và cung kính cung dường đức Phật dường sư thì quyết tình không thọ sinh trong ba đường vì sự không tin đó trở sinh lòng nguy bán đến nó phải mất nhiều điều lợi ích mãi ở trong cảnh đêm dài tâm tối và lại còn bị đọa lạc trong các đường an thú lưu truyền không cùng phần lại bảo ông ma nan những chúng hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu đức dược sư đó bề dài bốn mươi chín gan tay và phải phóng sinh bốn mươi chín thứ loài vật thì người bệnh ấy quá khỏi ách nạn không còn bị hoành tứ và bị các loài quỷ nhiễu hại lại nữa nên nếu trong giao sát đế lời có những vị quốc vương đã làm lễ quán định mà gặp bốn nguyện của đức dược sư khiến trong nước liền được an ổn mưa hòa gió thuận lúa thóc được mùa tất cả chung hữu tình đều vui về không bệnh hoạn không có thân do xóa bảo ác não hại lê dân tất cả an tướng ấy đều ẩn mất và các vị quốc vương kia đều được sống lâu sức mạnh không bệnh hoạn mọi việc đều thế trong đời sinh lòng run sợ không còn tự chủ đôi tướng an để la đại tướng đều có đủ ba mươi hai tướng đại trưởng phu đề nguyện God. tai diên thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh phục nguyện chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đào bồ đề của tăng ni phật tử chùa ba vàng cùng công đức lễ phật tùng kinh hôm nay hồi hướng cầu thỉnh sư phụ của chúng con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 công phu